lên cho chụp hình đẹp nè con bà điểu nó chạy vui không rồi cười lên con cười lên cười lên cười lên xong rồi tới rồi tới nơi rồi tới nơi rồi tới rồi tới rồi ẩm ra khóc chưa con vậy dạ, chứ mà nó không đi một hồi là nó phân bì với